Hello and welcome to the Lingo Chào mừng các bạn đến với trình đoán từ Bingo Một chương trình hoàn toàn mới giúp cho chúng ta có thể luyện nói tiếng Anh một cách rất hiệu quả Hôm nay sẽ là trận chiến giữa Xuân Tùng và Vanh Người đầu tiên sẽ giới thiệu là Xuân Tùng Một lần nữa gửi lời chào vinh một lần nữa gửi lời chào đến những người đang xem đoán từ Bingo và chào hai người chơi Em là Xuân Tùng đưa đến từ ờ, từ Xuân Bắc mình và hôm nay muốn thử sức lựa trí tiếng Anh em hơi ngu tiếng Anh nhưng em muốn tham gia một tí cho nó hiểu vâng và đối thủ của Xuân Tùng sẽ là Vành chào mừng vâng chào mừng Nguyễn Việt Anh tham gia chương trình xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đến với chương trình đoán từ Bình Ngâu tiếng Anh và mục đích đoán từ Linh Ngôn và mục đích hôm nay của tôi là để dành là để biết được thêm một vài từ mới trong tiếng Anh và những gì tôi còn chưa biết nhiều về bộ môn tiếng Anh này. Xin cảm ơn ạ vâng và hai người đã nghe rõ luật chơi làm luật chơi như sau là hai người sẽ phải nó sẽ phải nói một một từ một từ tiếng anh gồm năm chữ cái một uh, hình thức đoán nó sẽ là theo kiểu trò chơi um, spelling bee tức là phải đoán từ đấy phải đánh đánh vần cái chữ cái đó hai em chỉ có 15 giây để suy nghĩ và trả lời thôi nếu như mà ai mà đoán nếu như mà ai đoán được từ đúng thì um, sẽ được 25 điểm và sẽ được chơi cái trò bingo và trước khi ờ, bắt đầu chơi, chơi thì um, mỗi vòng sẽ có 7 phút bây giờ trước khi chơi thì uh, anh sẽ giới thiệu um, cái bàn bingo của Sutu và của Vanh hai em chuẩn bị nhìn không dạ em đã sẵn sàng bây giờ là đây là bàn của Xuân Tùng ok Rồi Em có em chỉ có 15 giây để nghĩ thôi Chữ hát này em nghĩ chữ gì 6 5 4 3 H-I-L-L-S Hết giờ Lượt của Việt Anh Có một chữ U rồi. Ừ. Bây giờ ừ, Việt Anh nghĩa chữ gì ba hai một Tiếp đến đến số nùng S Hughes D Rất đáng tiếc không phải là từ mà em suy nghĩ Đến là vành <laughs> Từ này rất dễ Vành Có vành rồi vanh bờ vanh đã h u s s s không phải từ ngủ mà sao không nói ôi vừa xong rõ sai rồi h u s k gì vanh vừa xong là h u s k y y à Let's go. Izai, Izai, Izai. Số 1, số 2, 25 điểm. Cảm ơn anh Mạnh nhá. Ôi. Được rồi, em chọn một quả bóng bất kỳ, chọn quả bóng có chữ gì? Chữ H. Chữ H. Số 23. Ờ, chữ O. Số 45 luôn là của Sudo, Sudo là gì ấy Đọc từ đi R-I-G-H-T Có chữ R là chữ i, G-H-T là ba từ không chính, không ba chữ không chính xác R-I gì? Right R-I-S-E-T S-E-E S-E-S Có chữ Y, có chữ L à? r y, r y gì? Tiếp tục Từ thứ ba Rider Rider R I D E R R R I D E R xin lỗi xin lỗi rồi, rồi, rồi anh ơi rồi xin lỗi sạch xin lỗi em bây giờ anh sẽ rồi rồi để e rồi vâng xin lỗi em đã đã em rival rival error vâng nào rival xong xong rồi xong rồi mở số tùng chọn hai quả bóng dạ, vâng. có bóng chữ A Số 21 Nếu em mà bốc vào quả số 25 em được 100 điểm ừ, Chữ N Chữ N cao N thấp N thấp Đoạn số 3 ừ. 25 là 65 B gì đây? Bật Xuân Tùng Chỉ có 15 giây để suy nghĩ thôi Bồ B A L L S có chữ A chữ L như đây là không nhưng mà chữ A chữ L đấy lại không black B L A C K không phải có chữ K nhưng mà chữ A lại viết black blink B L I N K B blink sai sai sao xin lỗi xin lỗi B L I N K vâng vâng có chữ K đấy B là in là K thì không phải chữ Berlin đoạn, đoạn tiếp lần thứ tư hết giờ dự vành Berlin hết giờ luật của anh vành Black Berlin ờ, Black B L E C K không phải từ đấy lốt cô sức Ôi, nói đơn giản rồi, không phải nói BLEAK, Black BLEAK Chúc mừng Sutu 25 điểm uh, Chữ E Chữ E 57 à? Chị... E Đoán nhanh Y ngắn Y ngắn Số 1 Ý, sao lắm thế, đùa Lại chữ B, Msutu Black BLA, BLACK Có B, chữ B và chữ A như có phải là C và K Gọi từ Black 7 Bose L, S, Rồi, chữ A nhưng mà à, bot bord lại là bot ui ứng vừa vẫn chuẩn ui vãi chuẩn bài số tu vâng em chọn chữ quy chữ Q là số 25 chúc mừng tu Sutu tu được thêm 100 điểm vâng. và tu sẽ có bàn sẽ có một cái thẻ mới và sau lượt thắng của Sutu là Vanh sẽ là lượt của Vanh Vanh có thể lội một dòng D T gì Vanh T à. em nghĩ là Think T H I Vâng, nó thì nhưng vâng, có chữ I và chữ N nhưng mà nó lại sắp xếp sang thứ tự. năm bốn hai à. three thế giờ đến số tu có chữ r train t r a i n lại lại ngon số tu là cấp lượt của vanh thôi đoán một điểm dễ quá mà chữ a đây nào chữ a Su tu sẽ phải nhiều lượt sau vanh What the fuck? À gì ấy, rank Ờ Chưa Belum setuju AU AU AU DIU UDLIU Không phải không có chữ DIU 4 3 2 Hết rồi, Lương Tuấn Anh AUG gì cô và chỉ đang, đang chờ lại để <laughs> chờ là Sutun để Sutun lộ đáp án xong rồi Sutun lại không bắn được ok có AUGH Sutun nghĩ chữ gì cuối cùng chữ E Chữ E à? Không biết Thế là anh O G A U G H I Ai là y, y ngắn y dài ngắn Dài Không phải chữ ảo gì Lại lần số tùng phi dài đi lôi của anh có vẻ như là hai người đã không đoán được một chữ này nhưng mà chúng ta sẽ chơi ok ao a a u g h e lôi của xuân tùng từ rất khó S S không phải S gì không A U G H E Y ngắn hay y dài chữ Y E không phải chữ E lôi của Xuân Tùng là A Ao gì hết à AUGS gì um, AUGHI dài Y dài school đoán trước rồi Đó một chữ cái bất kỳ đi thử xem sự ngữ cái cuối cùng theo số đúng nghĩa gì Không phải chữ Y ngắn hoặc chữ Y dài, không phải chữ E Không phải chữ S gì Thế giờ, nãy giờ danh ơi, ơi, không phải chứ anh à biết rồi không phải đoán subu đấy là subu subu nghĩ thứ gì đoán bừa đi D ạ à. G. T T Vâng, số một phanh Ôi nhường rồi, <laughs> nhường nhường nhường nhường nhường Và hiện tại đã khép ở vòng 1 nhưng mà Vanh được bốc hai quả Em sẽ lấy số 50 và 60 ạ Không, không đúng Em phải bốc <laughs> chữ, chữ cái mà Chữ cái cơ mà G N O G D GD GD là số 14 và chữ O là số ờ, 24 o. Ờ. và Việt Anh sẽ tiếp tục và kết thúc vòng thi đầu tiên điểm số hiện tại Xuân Tùng 175 điểm Việt Anh 25 điểm và ngay giờ chúng ta sẽ cùng nghỉ trong những phút trước khi vào vòng thi thứ hai tại nhà nhớ Barona Thịt kho tàu, sườn chua ngọt, bò kho Nướng tại nhà nhớ Barona Xá xíu, nước xả, nước muối ớt Lẩu tại nhà nhớ Barona Lẩu khiếm chi, lẩu thái, lẩu rêu cua mới Sốt gia vị hoàn chỉnh Barona Chiết xuất từ rau củ quả tươi Cùng gia vị chọn lọc Cho món ngon chuẩn bị không cần nêm nếm Ngon mê ly, tiện hết ý Nấu cơm nhà nhớ Barona Nấu dễ, ăn ngon Nutriboost mới Chọn trạng thái của bạn Immunoblend Giúp hỗ trợ miễn dịch để bạn bật trạng thái chiến đấu Energize Blend Tăng cường năng lượng giúp bạn bật trạng thái đa nhiệm Nutriboost mới Thức uống tuyệt ngon từ sữa và nước trái cây Với các dưỡng chất và vitamin Bắt đầu ngày mới đầy năng lượng Chọn trạng thái Nutriboost bạn nghĩ mình có thể ghi liền 3 bàn thắng chỉ với một cú sút Clement 3 trong một mới với ba sức mạnh bất bại, hương thơm mạnh mẽ, tóc sạch cầu, dưỡng ẩm da đầu. Clement 3 trong một giải pháp tắm gội dưỡng toàn diện cho phái mạnh. Viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa, đã có Bifina, men vi sinh bán chạy số 1 Nhật Bản. Bifina, tiêu hóa dễ dàng, đại tràng khỏe mạnh. Viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa, đã có Bifina. Bifina. chào mừng các bạn đến vòng thi thứ hai ở ờ, vòng thi thứ hai này số điểm sẽ được nhân đôi tức là một từ đúng sẽ được 50 điểm và được linh đô sẽ được cộng 200 điểm và vòng thi này sẽ có một quả bóng có hình dấu hỏi tức là ừ, rất là người chơi sẽ được chọn một quả bóng bất kỳ bây giờ người được đoán đầu tiên sẽ là việt anh xin mời việt anh bingo b i n g o chuẩn một vai một vai Ngay quả đầu kiểu hai hai hai hai hai hai hai hai hai được hai năm mươi điểm đừng năm mươi là được em, em. đừng năm mươi hát vào được hát vào được đừng có năm mươi được sáu mươi ừ. chữ n n thấp à dạ đừng năm mươi chữ n được đây đúng không n cạnh chữ o n thấp ai ngờ lượt của sút tung rất tiếc, sâu vành K. Sợi xích cá Nói sai mà cũng không phải có chữ W O gì Nhìn thấy nó chữ O rồi đến được vành Không, thì này em chịu chắc em phải để mở chữ thứ ba ra anh mới Vòng Vom N Đang là ngày quốc tế phụ nữ ấy bắn cho anh á cho em hiểm đấy Woman à không à. không được không được vẫn đang được xung tùng cảm ơn anh nha à nha à nha cái tụi nói đồ đáp án à, à nha lưng của em cái tụi nói đồ đáp án rồi được sư tu à vâng là chữ a năm ba n n n n n n này à vâng là thấp là số 47 Đúng, oh. Suzu bốc hỏi số 7 là Sutu sẽ được ăn 200 điểm đấy Ghét gì anh Ôi, khuyên cả không được dùng từ Sophia bởi vì từ này không nằm trong chương trình Six S I X T H Không quay xích xích Nhưng Sutu vẫn có quyền được đá tiếp theo bởi vì nó vẫn là từ nhanh chuẩn Sorry S A L L I không phải Sally Banh Banh không được nhắc đáp án Sonat NAT à. Xung đột SOC gì O C A L không và từ này không phải từ tiếng anh SOC O gì theo anh socks SC. SOC S gì socks SC. C chúc mừng anh Vành có thể lỗi ngược dòng như bốc phải trúng quả 50 L Dạ, là số 70 Ôi hiện tại đã có số 62 50 và 4 chữ A chữ A à? được trong một quả bất kỳ 50 <laughs> lên luôn đi anh ơi Vâng, chúc mừng anh Hai người bằng điểm nhau Giờ là chúng ta sẽ phân định xem ai là người chiến thắng và lượt đoán này sẽ thuộc về Sutu À Sutu, đoán W H I C H Không phải quên có vo chứ có chứ vo gì vanh vâng. em nghĩ là vô mình m a n vô mình m m a n à dạ m a n câu đấy câu vừa nãy sao em biết được chữ chữ n r là quả bóng đỏ là đến su cái gì? S-O-C-K-S Không phải Nó không lặp um, Sock S-H-O-C-K Không phải chữ sock Đã tiếp uh. Ra có sư Vic thì nó sư Tu stars s t a r s có chữ s và chữ a mau lên trước khi uh, show you s a l e. uh, em biết hình như là snake snake không phải snake SNA gì Upstack CK CK CK anh ơi Chúng tôi biết từ này rồi đúng không? S A I L. Vâng, đó là S A I L, sắp sắp tù Ôi Mời chọn hai quả bóng nếu bước vào vòng số 7 thì Supu sẽ thắng có thể thắng đấy bởi vì đã còn 1 phút 20 giây cho trận đấu này. Y. Y ngắn. uh Là số 15. Vẫn có khả năng cao, mong là vậy. chữ E, e à, chữ E à? Là 57. Ui. JCA. À, oh. Star. S T A R S Chúng tôi đoán tiếp năm Gốc CHOCK Có chữ K đấy nhưng mà chữ K này không phải ở năm Snake S N A K E bờ vâng, có chữ K s E c k s Không phải xích xích Đây là banh Six N-S Có s E và K nhưng không phải là chữ N-S Mau lên Ông Chuẩn bị hết giờ, đã hết giờ và đây là đang là giờ bù giờ Theo banh Six CS Không phải chữ C, bây giờ là S-I-L-K-S ừ. Không phải thế là Sutu à. hai người đang hòa điểm với nhau chỉ cần một người giành chiến thắng nào là tiến vào vòng thi đặc biệt à. Ờ. Chứ... O O à à à à rồi cứ giải mở này đã bởi sẽ nó cũng mua mà chữ A à. S I N K gì Suki Suki Ki Vâng như vậy là Suzu sẽ bị loại khỏi cuộc chơi này vâng Suzu sẽ ra về với 275 điểm tương đương với 2 triệu 750 nghìn giờ trước khi tóm thì là biển Danh chọn hai quả bóng chữ O và chữ N O nào chữ O là số 12 và chữ N là 664 vâng và chúc mừng Việt Anh Việt Anh sẽ được vào vòng chung kết Nướng mà thiếu tương ớt thì là ngày tối đen như mờ Phải có tương ớt chin su Phải có tương ớt chin su Vì mực nướng mới bùng vị nào Phải có tương ớt chin su Bùng cái tô mình ngon oh, Và món ngon bùng vị Cho cá viên chiên ngon tuyệt Bùng vị cùng tương ớt chin su Thử ngay, tương ớt chin su cây gấp đôi mới Chin su Foods Ngạn ơi, Hà Lam muốn ăn mì cay Sợ nóng trong người đó Món gà Dr. Thanh với kim đơn hóa cam thảo, hạ khô thảo Không sợ nóng trong người, ăn uống tư, thức khuya vô tư Sợ nóng trong người, uống ngay trà thanh nhiệt Dr. Thanh Uống trà thanh nhiệt đó Dr. Thanh, trúng nhiều tiền, nhiều tiền, nhiều tiền anh em đang căng sức bị cơn đói kéo nhũng cả cơ cô em sexy trên điệp nhạc chất bị cơn đói kéo đơ cả người đám trẻ nhỏ đang chơi bị đó là hết thôi. nay đã có pony nay đã có pony pony 88% thịt oh, Xúc xích pony 88% thịt Xúc xích pony 88% thịt Xúc xích pony 88% thịt Đói mệt, hãy dùng xúc xích pony 88% thịt Giờ học sắp hết, giờ vô sắp đến Nạp ngay do mốt kết hợp từ sữa và nước trái cây tự nhiên Tiếp thêm năng lượng vô cho bạn thỏa sức bùng nổ Sau giờ học đến giờ vô Mua hai lốc do mốt tặng ngay một hộp và cơ hội đến qua cực đỉnh. Bây giờ Việt Anh đã sẵn sàng cho vòng chung kết chưa? À, vòng đặc biệt chưa? Dạ rồi ạ. Bây giờ anh giải thích cho em dạ, vòng đặc biệt. Cô Vâng, ở vòng đặc biệt này em sẽ phải giải nhiều em sẽ phải giải nhiều từ trong vòng 2 phút số để kiếm được cái số lượng ừ, số lượng um, từ đúng bằng với số lượng bốc bóng và sẽ được nhân lên với 100 điểm và đặc biệt là em sẽ có quyền được uh, sử dụng quyền sử dụng đó là hiện một chữ gái nếu như mà em cảm thấy từ này khó dạ vâng em chỉ có hai từ thôi bây giờ chuẩn bị bắt đầu chữ um, đối là gì b với t là gì b với t Em Nothing Em xin dùng một Em xin dùng một quần free ạ Có chữ A à? n s ạ Có chữ S gì nhưng mà chắc chắn là không phải Buster S A Không phải pasta E Best Best Chính xác Vành có một lượt bốc Có chữ T và chữ e G à? Bốc một bên này à? Em sẽ bốc một bên nào Chữ O Dâng Thái chữ cái ở đây là gì? N E O N E U H ạ Vâng vay có hai lượt bốc có chữ C và chữ D thành lẽ giờ giờ danh phải tự lực cái sinh còn 45 giây ờ. này hơi khó đối với em lắm đấy Phải suy nghĩ, cứ còn hết giờ là nó sẽ tính theo số lượt Hiện tại là em đang được 200 điểm xe gì hai trăm nghìn số phiền first cho số màu chín tám bảy cho em sẽ bỏ không bỏ cuộc được xử bị đợi hết giờ hai một hết giờ đúng được và, bạn từ đúng ra sẽ là gì anh không nó sẽ bắt buộc biết là chan ôi rồi bây giờ anh có anh chỉ có hai lần bốc bóng thôi và anh nghĩ xem có anh chỉ có hai lần bốc bóng thôi nhưng mà phải bốc được em biết phải... chữ C ạ chữ C có chắc sáng không dạ em thử chữ C chưa ạ Vậy sẽ có cơ hội được nhận năm nghìn năm triệu Sophia phân nhưng mà bốc đúng Chữ C 58 Chữ F Chữ F Là 50 chúc mừng Vành Dear boy chúc và Vanh đã giành được 5 triệu Sophia the First theo đúng format của chương trình cảm xúc nào của Vanh khi giành được 5 triệu của chương trình thực ra đó là điều bất ngờ ấy tại vì từ trước đến giờ em chưa bao giờ bốc bốc đến lần hai mà lại trúng đến thế thực ra như thế đối với em cũng là đủ may mắn trong ngày hôm nay lắm rồi ạ và mà mà dù em không đoán mà dù em với số lượng ít từ như thế nhưng mà em đã giành được 5 triệu của chương trình chúc mừng em và tôi khuyên các bạn còn quy cổ đến anh với lại là năm triệu chụp nặng